giảng hôm nay uh, bắt đầu từ một câu chuyện buồn ở Việt Nam có cái anh ở miền Trung, miền có thể là Đà Nẵng hay là Sài Gòn mình gọi là miền Trung anh đi ra ngoài Huế anh chơi buổi trưa hè nắng nóng anh ghé vào một cái quán nước anh gặp cái cô hàng nước rất là dễ thương mặt mũi tướng tá dễ thương chăm sóc khách hàng rất là tận tình ảnh mến ảnh kêu nước anh uống rồi anh bắt chuyện cổ cứ cười cười thôi sáng uống rồi cái chiều anh đi, đổi anh quay trở lại anh uống thêm một lần rồi hôm sau anh đi đâu đó anh ghé anh uống, uống mấy ngày mà anh bắt chuyện cổ cứ cười cười thì ngày cuối cùng ảnh rời quê đi ghé nó uống lần cuối cùng anh mới trách anh nói là tôi đâu có cái làm cái gì mà quá đáng cái gì cũng phải phép mà sao bắt chuyện cô cũng trả lời thì cổ đi lại chỗ cái quầy thu ngân tôi lấy từ giấy ừ, tôi viết mấy chữ cũng chỉ ra ngoài con, sông đang chảy trên trước quán nước tôi ghi mấy chữ đó là sông hương có nói chi mô mà người ta vẫn yêu được sông hương và sông hương có nói chi mô mà muốn đời vẫn chảy mình là bèo nước tương phùng nếu có duyên thì sẽ gặp lại đâu cần phải nói thì sau này anh mới tìm hiểu mới biết ra đó là cổ bị câm <laughs> cổ bị câm sông hương có nói chi mô nước muôn đời cũng chảy khách vẫn tìm về rồi khách cũng từ đó ra đi ừ. mà muôn đời thì sông hương có nói chi mô có nói gì đâu trong bài giảng trưa nay tôi cùng với các tôi cùng với các vị tìm đến một khúc sông khúc sông đó có thể là một khúc sông nào đó trên trái đất này mà bài giảng này tôi cũng muốn nói về một cái gần đá một cái hòn giả sơn mà đã nói là gần đá hay giả sơn thì nó vốn không có tiếng nói do mình cảm nhận nó ra làm sao thì nó ra như vậy bắt đầu bài giảng tôi đi một vòng bà con cũng chưa biết tôi nói cái gì đó là ừ, trong một ngày ngẫu nhiên và cũng là hữu duyên tôi đọc được một bài thơ của một bài thơ của hòa thượng nhất hạnh đương nhiên là khi đặt bút sáng tác ra cái bài thơ đó thì hòa thượng có cái suy nghĩ gì đó tôi đâu có biết bài thơ dài mà tôi đặt để tôi, tôi, tôi tâm đắc bốn câu đầu tiên tôi coi nó như một giống như một khúc sông một cái hòn giả sơn một một gần đá vậy có nghĩa là tùy cái cảm nhận cái cảm thức của mình mình, mình hiểu nó ra làm sao chứ bây giờ tôi hỏi các vị một cái thác nước một cái gần đá bây giờ các vị bắt mọi người trong thiên hạ khi nhìn về nó có cùng một cảm xúc cùng một tâm trạng cùng một cái suy nghĩ thì khó khó Ừ. thì bài thơ nó như thế này là người đi từ bến sông lầm lạc gió cũng mang xa một cánh bường sáu chiếc chèo tay khô nước bạc đi từ mấy nước gọi hoàng hôn bài thơ này cái đó là một đoạn nó là một khổ bốn câu của một bài thơ dài một khổ bốn câu khổ đầu tiên có ít nhất cũng phải là một triệu người Việt Nam từng đọc qua bài thơ đó bài thơ đã được bài thường sáng tác từ năm 1960 mấy 62 65 gì chắc không dưới số triệu người Việt đọc bài thơ đó nhưng mà riêng tôi đó trong thời gian mà tôi học tôi đọc tôi dạy và tôi suy tư về Phật pháp nói chung người giáo lý di khởi nó riêng thì đương nhiên tôi có những thấm thía rất là riêng tư và cái thấm thía đó nó trở thành một cái nền một cái nền tảng tâm thức một nền tảng cảm xúc để mà tôi có một cái cách cảm nhận một cái thấm thía cái bốn câu thơ đó theo cái cách rất là riêng của tôi người đi từ bến sông lầm lạc tất cả là do vô minh À, vô minh duyên hành à, hành rồi hành với duyên thức do vô minh trong bốn đế thì người ta mới có cái khái niệm thích và ghét rồi mới có cái trốn khổ tìm vui ừ, rồi từ đó nó có các nghiệp thiện ác rồi từ đó nó mới có cái chuyện đầu thai cả cảnh giới rồi từ đó nó mới có cái xạo căng xạo xúc xạo thọ rồi nếu là phàm phu thì nó mới có sáu ái tứ thủ ừ, hai hữu tứ sanh cũng ừ. minh duyên hành hành diện tích tứ duyên danh sắc như vậy nên vị đầu tiên là quân minh duyên hành người đi từ bến sông làm lại gió cuốn mang xa một cánh bường ừ. đi từ bến sông đó và gió cuốn gió là tám ngọn gió đời được mất khen chê sướng khổ ừ, vinh nhục gió cuốn mang sang một cánh bược từ cái bến vô minh đó, đó mình bị tám ngọn gió đời cuốn mình đi mình chạy theo cái, cái, cái cái cái vinh vinh hiển sung sướng mà mình trốn chạy à, cái nhục nhằn gọi đầy cái đau khổ ừ, cái mất mát vỗ ừ. cú mang sang cảnh đường sáu chiếc chèo tay khua nước bạc ừ, sáu chiếc chèo tay khua nước bạc rồi sáu căn tuổi cả đời sống chạy tới sáu căn cái hình hài của mình ấy, suy cho cùng nó chỉ là chỗ gặp gỡ chỗ hội tụ của sáu căn thôi bỏ sáu căn ra rồi các vị còn gì hết bỏ sáu căn ra mình còn gì hết mình chỉ là sáu căn sáu chiếc chèo tay của nước bạn ừ. bỏ sáu căn sáu căn bây giờ đó là nó là cái quả của sáu ái đời trước ừ. do sáu ái đời trước và đó mình thích nhìn thích ngửi thích nếm thích sờ chạm thích tư duy cho nên bây giờ mình có sáu căn có một điều do nghiệp tham ái mà có sáu căn nhưng mà nếu mà cái nghiệp tha mái đó, đó mà ở cái người mà có tu tạo công đức ấy, thì cái sáu căn của họ đời này nó có được sáu trần nghĩ đấy họ thường à, được thấy ừ, được nhìn được ngửi được nếm được sờ chạm ừ, những cái mà họ thích những cái mà họ muốn những cái mà nó làm họ vừa lòng làm họ thỏa mãn làm họ sung sướng đấy, dễ chịu còn nếu mà có sáu ái thì đương nhiên nó dẫn tới sáu căn rồi đó. Ừ. nhưng mà nếu mình mà, mà nó nó lại ở cái người thiếu công đức làm toàn là cái chuyện là nói bậy nghĩ bậy về, làm bậy thì cũng có sáu căn nhưng mà sáu căn của họ nó chỉ biết toàn là sáu trần bất toại không thôi đấy nó phải thấy phải nghe ngửi nếm đụng những thứ mà nó không thích vậy toàn bộ đời sống mình nó chỉ là cái sự quẩn quanh ừ, cái sự tuần hoàn của sáu căn và sáu trần tức là cái niềm đam mê trong sáu trần mà mà ở người biết tu tạo công đức ấy, thì sau này nó sẽ có thêm sáu trần như ý còn cái sáu căn nó ở người tu hành gì hết thì chỉ có sáu trần bất toại thôi nhưng mà vấn đề nó chưa hết nó còn nữa cái người mà có tu học ấy đứng trước cái sáu trần như ý hay là sáu trần bất toại họ tiếp tục tu học nữa họ nhận biết sáu trần như ý sáu trần bất toại bằng chánh niệm bằng trí tuệ trước cái nhí họ không có bám chắc mà trước cái bất toại không có bất mãn đấy còn cái người mà mà mà mà, mà, mà không có tu tu tu học ấy trước sáu trần trần như ý thì tham đắm mà trước sáu trần bất toại thì bất mãn như vậy thì khi mà mình không không tu học ấy thì gặp cái quả lành hay quả xấu mình tiếp tục bất thiện lần nữa còn mình có tu học ấy, thì trước cái quả lành hay quả xấu mình lại tu tập thêm lần nữa ừ, khác nhau rồi đó cho nên sáu chiếc chèo tay khua nước bạc là chỗ đó ừ, đi từ mấy nước gọi hoàng hôn hoàng hôn đây nghĩa nó rộng lắm hoàng hôn ở đây là cái bóng tối của tâm thức là phiền não ừ. mà hoàng hôn ở đây cũng nghĩa là cái tuổi già là những cơn bệnh là những giây phút bất hạnh trong đời sống ừ. và hãy khi đối diện Dạ, với cái khổ thì người ta mới là lây quay chặt vật tìm có lối thoát đó chính là tinh thần của giáo lý duyên khởi vô minh duyên hành thành duyên thức cái chỗ mà ái duyên thủ thủ duyên hữu hữu duyên sanh sanh duyên ừ, lão tử sầu bi khổ u não thì từ ở trong cái mà lão tử sầu bi khổ u não đó, người ta mới tìm có lối thoát mà tìm mà là bằng cái hướng nào vô minh quay trở lại vô minh khổ quá mà khổ quá phải tìm lối thoát tìm lối thoát bằng cách là tiếp tục sống trong vô minh đi từ mây nước gọi hoàng hôn là chỗ đó ừ. quay trở lại đời sống vô minh có nghĩa là khổ quá đó thì nó có hai hướng vô minh hướng một là làm toàn chỉ tầm bậy không để trốn cái khổ sát sanh trộm cắp lừa đảo rồi à. còn hướng thứ hai là trốn khổ bằng cách là làm cái việc lành để cầu về các cõi nhân thiên mà dầu xa đọa hay là về các cõi nhân viên thì ừ, cũng là sự quẩn quanh cũng là sự quẩn quanh ừ, nhớ cái đó ừ. vấn đề nó nằm ở chỗ này do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà mỗi chúng sinh sinh ra trong cuộc đời này, này có vô số những thứ rào cản có vô số những thứ rào cản trong lòng mỗi chúng sinh có những chiếc cầu và có những bức tường cái bức tường của anh không giống bức tường của tôi và cái chiếc cầu của anh không giống chiếc cầu của tôi trong lòng ai cũng vậy miễn là phàm phu thì trong lòng mỗi người đều có những bức tường và có những cái cầu bức tường là cái gì đó là những cái mà nó chặn đứng cái nhận thức của mình thí dụ cái quan điểm chính trị của tôi cái quan điểm văn hóa của tôi cái quan điểm tôn giáo tín ngưỡng của tôi nó chính là những rào cản thay vì tôi phải vượt qua khỏi cái rào cản để tôi nhìn nghĩ đến à, nhìn tới nghĩ đến mà nhìn tới những cái nó xa hơn nó cao hơn nó rộng hơn mà đằng này chính những cái rào cản về chính trị văn hóa tôn giáo kể cả khoa học có những người họ bị tù đầy trong cái quan điểm khoa học mà hỏi những cái khoa học thì nó mênh mông đó học được ba mớ và tự cho đó là cái thước đo vũ trụ cho nên ngay cả khoa học cũng có thể là một cái rào cản trong nhận thức của mình ừ. Ừ. cho nên ờ, nó có nhiều thứ rào cản rào cản là vì uh, mình thích mình thích cái gì đó nó trở thành cái thứ rào cản mà mình ghét cái gì đó nó cũng là một thứ rào cản thí dụ như có những người vì một lý do đặc biệt nào đó họ không thích chùa Ờ, bất mãn tăng ni họ ờ, thấy không có tóc lọ ghét rồi họ ờ, thấy ea a lọ ghét rồi à, cái còn quý vị hỏi lý do thì quý tự thì biết nhiều lý do đấy phải ghét chùa lắm ghét tăng ni lắm mà trong khi họ chưa bao giờ họ một lần ngồi lại để nghe tăng ni nói cái gì chưa một lần họ ngồi xuống để họ dở trang kinh phật coi trong đó nói cái gì cứ cứ họ xài chữ rất là nặng thầy chùa bà vải ừ. Vậy nghĩ tới đó thôi chính cái ghét đó, đó làm cho họ đi không xa được nhưng cũng có trường hợp do mình thích cái gì đó chính cái thích nó trở thành thứ rào cản ví dụ như mình thích hưởng thụ thích mua sắm thích rong chơi thích giao tiếp thì chính vì mình cấm đầu ở trong cái, cái thích đó, mình cũng không có đi xa được như vậy cả cái thích và cái ghét của mình ý, nó cũng là thứ rào cản à, dầu đó thuộc về văn hóa chính trị tôn giáo ngay cả khoa học nữa ừ. rồi đó là những bức tường còn cái cầu là cái gì cái cậu này nó lại một lần nữa nó cũng chính là những cái thích và ghét chính cái thích nó mới đưa mình tới những cái bến bờ nào đó không giống ai và do cái ghét nó lại cũng là cái cầu để nó bắt sang cái bờ khác không giống ai nhớ trong lòng mỗi người ừ, trong lòng mọi người đều có những bức tường để mà chặn đứng tư duy và có những cây cầu để đưa chúng ta sang một bến bờ nào đó không giống nhau ngay từ bây giờ trong từng cái mình thích trong từng cái mình thích ừ, trong từng cái mình thích bản thân nó vừa là bức tường để chặn đứng chặn đứng ừ, chặn đứng cái nhận thức của mình mình không có leo ra khỏi không leo, leo ra khỏi cái, cái, cái bức tường đó và cũng chính cái mình thích nó lại là cái cầu để mà nó kết nối mình với một bến bờ nào đó trong cái nhìn cái nghe cũng vậy ừ. đối với Phật pháp mỗi người đều đến với một bức tường ừ. và cây cầu đó là tôi nói nhẹ chứ còn mình đến Phật pháp mình có nhiều bức tường chặn lớp và cũng có nhiều cây cầu để kết nối sang những bến bờ nào đó trong Phật pháp cái đó quá quan trọng lắm quý vị quan trọng lắm và cái bức tường đó cây cầu đó không có gì lạ hết ấy. nó chính là những cái mình thích và ghét chính là những cái mình quan tâm chính là những thứ mình trốn chạy và những chính là những thứ mình kiếm tìm nó thì vừa là tường nó là cái tường tường bức tường mà nó vừa là cái cầu cầu, cầu nói ừ. tôi nói về Phật pháp nha thích bố thí quá chỉ coi nặng bố thí coi thường người không có bố thí thích bố thí là tốt nhưng mà coi thường cái người không biết bố thí là bậy tự mãn với cái hạnh bố thí của mình lại cũng là bậy giữ giới cũng vậy giữ giới là để là cái sự ngăn tránh điều ác một cách tự nguyện và có ý thức mình không làm bậy vì mình hiểu tại sao mình không nên làm đó gọi là giới theo tinh thần Phật pháp chữ giới không phải là mình giữ để mà mình coi thường mấy người không có giới để rồi tự mãn với cái sự trong sạch thanh tịnh của mình lúc bây giờ giới trở thành ra là một bức tường một rào cản và nó cũng là một cái cầu để kết nối mình sang một bến bờ không phải là giải thoát các vị dở lại dùm tôi xem cái bài kinh ờ, trạm xe ừ, trạm xe ở trong trung bộ bài kinh 24 ừ, kinh 24 24 của Trung Bộ cái đoạn đầu bài kinh nó có kể lại cái cuộc nói chuyện giữa ngài Sát Lợi Phất và ngài Punamanta Devutta có lẽ chúng ta phải nói sơ một tí về cái tiểu sử của ngài Punamanta Devutta ngài là đệ nhất pháp sư cái ngày mà Bồ Tát Tất Đạt chào đời đó, thì vua Tịnh Phạn cho mời 108 vị Bà La Môn bậc thầy hàng đầu về chiêm tinh và tướng số và hoàng cung Kapila Bạch Thú để xem tướng và thái tử 108 là một bữa đại đại tiệc đại tiệc để mà, mà, mà, mà cúng dường cho 108 sau đó vua giữ lại tám vị mà giỏi nhất để xem tướng thì trong tám vị đó cái người trẻ nhất là con đành nhất trẻ nhất con đã nhá từ bảy vị bà la môn kia đó thì giơ lên hai ngón tay nói rằng bồ nói rằng thái tử tịch đạt sau này ở ngoài đời sẽ làm chuyển lương vương một vị đại đế cai trị toàn hành tinh khắp cả hành tinh còn nếu không nó đi xuất gia nó trở thành bậc đại giác ở đời làm đại đế bị xuất gia là bậc đại giác nhưng mà riêng ừ, cái cậu thanh niên con đanh nhá thì cái học thuật của cậu đã lên lên tới đỉnh rồi cậu nói không cũng là hảo tướng đó nhưng mà nó có cảnh giác xuất thế ừ, ác xuất thế cái con người này không có cách chi mà ngoài đời được hết chắc chắn là phải đi xuất gia chắc chắn trở thành bậc đại giác chứ không không có thèm làm đại đế sau khi mà coi tướng như thái tử xong thì con đã nhá về bỏ nhà đi tu để mà chờ đợi chờ đợi tu dọn lòng dọn lòng để chờ đợi chờ đợi cái ngày mà thấy được tịch đạt thành phật và 35 năm sau thái tử tịch đạt trở thành đức phật cụ đạm và ngày con đã nhớ là trở thành một trong năm vị ừ, của cái nhóm gọi là ngũ bộ tỳ kheo và nhớ bắt giác và ngài cũng là cái vị vị vị đầu tiên là chứng quả sơ quả trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì khi mà ngài xuất gia xong rồi thì ngài chứng là hán xong rồi thì ngài thì xét thấy rằng là ngài sẽ là phát nguyện của quyền liên ý. tu hơn mình nó gấp triệu lần thời gian gấp triệu lần mà cứ gặp mình ờ, cứ đối đãi theo cái nghĩa mà sư huynh sư đệ mệt quá đi bởi vì ngày ngày nẻ hay bị đó lắm mà bị đó là sư đệ nói về hạ lạc mình thấy cái đó là một sự bất tiện a la hán thì không có một chút tị hiềm nhưng mà thấy đó là sự không có tiện à, người ta cứ gặp mình nó cúi chào hoài mệt quá mới vào lại phật ngày, ngày phật giữ phật tri thánh giữ thánh tri phật hiểu phật thánh hiểu thánh thì ờ, ngày chỉ ngày chỉ nói đơn giản là con muốn được thoải mái con xin thế tôn cho con về núi về tuyết sơn và và ngày về triết sơn trung kinh nói ngày về ở được 12 năm người tịch thì trước khi người tịch ấy, mình mới nghĩ rằng cái đạo hay quá không biết trong dòng họ mình có ai để mà mà, mà, mà, mà, mà tiếp nối sao mình để đi theo Phật hay không thì ngày xét thấy có một người cháu đã tu 100 ngàn đại kiếp ngày về ngày kêu người cháu đi xuất gia và người cháu đó chính là Punamantan Bhutan Đệ nhất Pháp Sư Đệ nhất Pháp Sư Thì các vị xem trong bài kinh Trong cái bài kinh 24 bài kinh ờ, tạm xe đó, Thì trong đó trong trong trong, trong chánh đại thì nói được sao ta? Nãy giờ tôi giống như tôi lạc đề đó để tôi mượn cái này để tôi nói thêm người nhân vật đặc biệt Thì Ngài rất là Phật Trước đó mấy hôm Ngài có nghe Ngài có nghe Đức Phật tán thán Ngài Punamantan Bhutan ngày mới suy nghĩ người như thế tôn thì mà ai mà được thế tôn khen thì người đó phải tầm phải là tập thường ta sẽ có dịp gặp gỡ cái vị vị kheo đó và đúng vậy khi duyên đến thì người đó thì gặp ngài phương thánh minh toàn phật tánh cái cuộc nói chuyện nó hay lắm cuộc nói chuyện nó hay lắm. cuộc nói chuyện nó chính là một phần nội dung bài giảng trưa nay ngài sẽ bắt ngài hỏi ngài phương thánh minh toàn phật tánh có phải là chúng ta đang sống ờ, phạm hạnh trong cái giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni của Đức Thế Tôn hay không thì ngài huynh nói, mình đúng không có nghi ngờ chắc chắn là như vậy ừ, tất cả huynh đệ mình đều sống phạm hạnh ừ, trong cái sự hướng dẫn của Thế Tôn thì ngài Sa Lợi phát ngài hỏi cái mục đích rốt ráo của đời sống phạm hạnh có phải nhắm đến đời sống nhắm đến cái giới lực thanh tịnh hay không ngài Punamantam lý ngài nói không rồi ngài sanh phát ngài hỏi có phải cái mục đích cao nhất của đời sống phạm hạnh là hướng đến thiền định đến thì thiền định thắng trí hay không nó không rồi ngài hỏi vậy chứ có phải cái mục đích cao nhất là thành tựu tri kiến hay không không thì ngài sẽ phát ngài nói đó là những cái vấn đề quan trọng rốt ráo ừ, tinh hoa cốt lõi của đạo Phật của, của giáo pháp mà khi tôi hỏi hiện giả đó có phải là cái, cái cứu cánh ừ, của Phật pháp hay không và giả thì ngã lại nữa không giả có thể giải thích rõ hơn hay không hai bậc đại trí nói chuyện với nhau hỏi để được nghe nhau nói chứ không phải là ngài hỏi ngài không biết mà ngài muốn nghe ngài thích nghe ở trong cũng trong cái chú giải của bài kinh trạm xe có nói cái này bởi tôi tiếc là bà con phải có dịp đọc chú giải bà con mới thấy cái chánh kinh ấy, thì nói một nói nội dung thôi nhưng mà trong cái chú giải đó thì nói ra nhiều cái chuyện râu ria rất đặc biệt là các bậc thánh thích nghe pháp lắm chứ phải như mình mình nghe pháp mình lựa ông phải nổi tiếng giọng nói phải hay có thân thế và sự nghiệp quan điểm giống với mình ông đó là người không bị thị phi rồi tấp lấp lắp lại nhưng bậc thánh thì gặp thánh thích nghe pháp thích nghe pháp thì trong chú giải kể chú giải bài kinh trạm xem à, kể rằng có nhiều lần và rất nhiều lần nhiều lần và rất nhiều lần thế đâu đứng bên ngoài cái giảng đường chờ cho cho một vị tỳ kheo rồi nó giảng xong rồi ngày mới đằng hắn mà gõ cửa nhiều lần như vậy đúng là ngày ngày ngày biết mà ngày ngày ngày cái chuyện mà chuyện mà cách mình nó là một triệu năm ánh sáng ngày còn biết xa gì cái chuyện cách ngày còn mấy bước chân thì sao ngày không biết thì ngày cứ ở ngày cứ ở trong phòng rồi khi nào ngày thấy giảng xong ngày đi qua nhưng mà không ngày muốn cho người ta biết tại sao ngày đứng như vậy ừ, ngài đang thuyết pháp như vậy ngài đứng mà ngài chơi xong bài giảng rồi thì ngài gõ cửa đặt hắn là ngài gõ cửa thì các vị theo ra mở cửa nhìn ngài là các vị nếu mà chúng con biết thì thế tôn đã chờ ở đây thì chúng con không có dám nói lâu như vậy thì trong chú giải có nói câu này trong chính tạng có mình chú giải có nếu mà phải đứng tại cái có, có một lần trong chú giải kể có một lần Đức Phật chờ gần một đêm như vậy là đứng yên gần một đêm như vậy tí giam á là ba cánh ghê như vậy thì chư tăng nói chúng con biết thế tôn đứng nhưng chúng con không dám nói nói lâu như vậy thì đức phật giải là nếu mà ngươi thuyết trong một đại kiếp thì ta vẫn có thể đứng trong một đại kiếp cái tấm lòng đó, chứ ai mà làm những chuyện mà đứng lên chi nhưng mà cái cái lòng của ngài cái tôn trọng pháp gọi là trong tiếng Bali gọi là thâm garu quý pháp lắm ngài sẽ là phát đệ nhất trí để nhất trí tuệ nhưng mà ngài thích nghe ngài càng nghe mấy cái vị thuyết pháp thích nghe bởi vì mình giỏi gì thì giỏi chứ trừ là bị chất cảnh giác chứ tinh văn cũng muốn biết cái quan điểm của người khác nhất là biết đó là bậc thánh biết đó là cái người hiểu đúng cũng muốn muốn nghe thì các vị biết cũng một vấn đề đó mà tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý dạ. cái khả năng trí tuệ căn cơ tu học nhiều đời mà mỗi vị đào sới ừ, những cái khía cạnh khác nhau thí dụ nha ví dụ à, từ điểm A qua điểm B ừ, từ điểm A qua điểm B mà mình hỏi ừ, ba người về, về cái điểm hấp dẫn của con đường đó thì tôi bảo đảm khác nhau cái anh mà thích shopping á anh nói trời đất ơi tôi nói quá trời đã luôn nghe cái đoạn đường nó có hai cây số thôi hai bên coi như Prada Gucci Chanel ờ, đầy hết áo nhưng mà cái ông mà không thích quán xá đó tôi nói trời tiệm cà phê quán ăn nơi tiệm rượu tôi đã đầy hết còn cái ông thứ ba ở đó phải nói kế bên bờ sông lộng lẫy mấy cái hàng liễu rủ trời ơi nhìn mấy con mấy cái món đò nó trôi lặng lờ xa xa nhìn đẹp lắm đẹp lắm ừ. rồi cái anh thứ tư thì anh nói là ở đó mình nhìn nam thanh nữ tú ông đi qua mình lại cũng vui đủ thứ hạng người hết chẳng hạn như là ở ở uh, Miami mà biển Miami không có đường số 5 ấy. Ừ. đường số 5 ấy. cái này chúng tôi ngẫu nhiên mà biết thôi tại nơi đây gần chỗ chúng tôi bà con nào mà muốn gặp mặt mấy cái movie star mấy cái mà uh, fashion mà mà mấy cái mà fashion mà, mà supermodel ờ, thì cứ có đến đường số 5 sát đường biển Miami rất nhiều lắm và bà con nào muốn biết cái chiếc uh, Koenigsegg hay là Lamborghini Ferrari Rolls Royce muốn biết mấy chiếc cái mặt mũi ra làm sao thì cứ lệnh được số năm nó có đầy ai mà thích xe là ra đó ai mà thích gặp minh tinh ờ, ờ, ra đó hoặc là dân ở Los Angeles mấy cái quán cà phê đó là người mẫu tài tử đặc biệt là các đạo diễn họ ăn mặc rất là sành sòi họ lên lang thang lang thang họ đi tìm mấy cái, cái, cái, cái, nhân vật nhân tuyển thích hợp cho những cái vai diễn nào đó thì chắc cho ai mà muốn đi tìm cơ hội mà về điện ảnh đó là đi lang thang phố lost ừ, tả lắm thì tùy người và trên lost nó có nguyên có nguyên có con đường toàn là mấy ông gay không mấy ông mà không biết bông hay trái trai hay bóng đó đầy hết à, tùy mình thích à, tùy mình thích thì cũng con đường đó thôi Đấy, cũng không được đó thôi nhưng mà tùy sở thích tùy cái chỗ quan tâm của mỗi người ừ, mà chúng ta được nghe mô tả khác nhau ở đây cũng vậy một người mà thích nghe pháp ấy, họ rất là thích nghe nghe lắm thích nghe. thì tôi trả lại cái nội dung ngày ngày ngày ngày ngày ngày sau phát ngày hỏi ngày phun nó minh toán của ta có phải giới định tuệ tri kiến nó là cứu cánh của giải thoát ngày hay không tất cả chỉ là những cái trạm à, là những cái trạm dừng từ trạm này qua trạm kia trạm nào cũng cần thiết hết không thể nào bỏ sót một trạm mà có thể đến đích nhớ nha không thể nào bỏ sót một trạm mà mình có thể đến đích nhưng những trạm đó không phải là đích đến mặc dù tất cả từng trạm đó phải vượt qua phải vượt qua nhưng mà nó là chỗ ghé lại rồi đi chứ không phải là chỗ dừng là suốt đời miên viễn chung thân ở đó nhớ là thì ở đây cũng vậy tùy vào cái hồi nãy tôi quay nó lại cái nội dung gọi là bức tường và chiếc cầu ấy. có rất là nhiều người họ chết họ chết ngay trên đường đó quý vị chết đau đớn chết đau đớn chết ngay trên đường ấy. họ chết ngay trong cái họ thích và chết ngay trong cái họ ghét họ có một chút thành tựu có một chút sở đắc nào đó họ chết ngay trong đó trong khi ngày quân đó ngày nói rõ ngày nói đã muốn đến đích có mặt trên một hành trình để tìm đến một cái mục đích nào đó thì chúng ta bắt buộc phải đi qua các cái, cái trạm dừng không thể nào bỏ qua một trạm dừng nào hết nhưng trạm dừng nó không phải là đích đến đích đến nó không phải là trạm dừng hai cái khác nhau ừ. thì từng cái thành tựu của chúng ta trong cái cuộc tu trong đời sống cũng như vậy chúng ta không thể nhắm mắt với mũi bắt trước người ta mà chê tiền tu thụ với người đó lắm mở miệng ra chê tiền bạc là phù văn và nó nói le lưỡi nói văn răng Ờ, không được không được tại nhất là mình là cư sĩ mình phải có sự nghiệp mình phải có nhà cửa mình nuôi vợ nuôi chồng nuôi con nuôi cái nuôi cha nuôi mẹ chứ ừ, có tôi nói hoài đến người quen của tôi đó họ than ở trời con muốn đi tu quá mà phải đi làm nữa là sao mà kiếm được cái bảo hiểm y tế thì muốn đi tu đi muốn <laughs> về, muốn về Thái Lan gì <laughs> muốn tu gì tu nhưng mà có chuyện gì là chạy về Mỹ có chuyện gì thì chạy về châu Âu à, về về châu ông chỉ cần có cái ổ ổ chó ổ chuột cũng được nghĩ là có cái chỗ để mà trốn đó mỗi lần về à, rồi tiếp tục trải qua tháng và miễn tu à. nhưng mà phải thực tế chút chứ à. cho nên mình tất cả những cái có đời sống đều là tạm dừng đều là phương tiện hết mình không thể bắt chước hiền thánh mà chê tạm dừng chê phương tiện nhưng mình cũng không thể bắt chước phàm vô mà mình lụy cái tạm dừng lụy cái phương tiện cả hai đều bậy hết không mình không thể chê mà cũng không thể lụy mà mình phải hiểu rõ phương tiện là phương tiện trạm dừng là trạm dừng dầu vật chất hay tinh thần Đấy. cái nhà là phương tiện khả năng tài chính là phương tiện kiến thức học vị là phương tiện ừ. nhưng mà nó phải là đích đến nhưng mà đã nói phương tiện là thiếu rồi vì phương tiện là cái nó đẩy mình đi trên đường mà ừ, Đấy. cho nếu là quy sĩ thì mình phải có những cái trang bị ừ. người xuất gia cũng có những cái trang bị có những cái trang bị thí dụ như nó tu hành đó là tu tâm là cầu giải thoát là, là, là chấm dứt phiền não chứ y giáo cũng phải cho nó đàng hoàng không ừ, cái bình bác ừ, trong luật nói bình bác ừ, là lũng ba lỗ là không được phải bác phải không chứ người ta bỏ nước vô rồi nó chảy tà lè tà nhem làm sao không y bác rồi thuốc men rồi trú xứ trú xứ không cần sang trọng nhưng mà phải có cái chỗ để vào trú nắng trú mưa đêm có chỗ ngã lưng ngày có chỗ mà xếp bạc đấy nhớ đó là về vật chất và về tinh thần thì sao phải có học giáo lý phải học giáo lý phương tiện thôi phải có giáo lý phải biết nhẫn là gì thí là gì giới là gì tàm là gì quý là gì niềm tin là gì chánh niệm là gì phải biết hết rồi bắt đầu tu phải có kiến thức để tu ở trong chú giải uh, ờ, thâu cứu có ghi rất rõ biết đạo với tuổi ấu niên ấu niên ấy, tuổi trẻ trước ừ, 40 đó thì 2 phần 3 thời gian là học 1 phần 3 là hành biết đạo trung niên á 50 học 50 hành sau cái tuổi trung niên mà còn khỏe đó, hai hành một học và cái giai đoạn mà cuối đời đó thì trăm phần trăm là cho cái pháp hành tại vì ghi rất là rõ dĩ nhiên đấy đó phải là công thức nhưng đó là một gợi ý rất là quan trọng uhm, rất là quan trọng nha và tất cả chỉ là tạm dừng thôi chỉ là tạm ghé thôi còn cái đích đến đó là ngài nói rất rõ đó là vô dư niết bàn đó là diệu viên tịch chấm dứt toàn bộ phiền não năm quẩn chấm dứt hết đó là cứu cánh của Phật pháp còn cái gì mà nó còn thuộc về cái dòng lẫn quẩn của xâm diệt của hữu vi thì nó có tốt lắm nó cũng chỉ là tạm dừng có tốt lắm nó cũng chỉ là phương tiện thôi chỉ hiềm một nỗi là chúng ta mỗi người có quá nhiều cái rào cản có quá nhiều rào cản mà cái rào cản nó đi ra từ cái thích và cái ghét của mình yeah, nó quá nhiều rào cản à, mình cứ bận tâm cái này mà làm lơ cái kia đó coi, coi cẩn thận cái đó cẩn thận cái đó coi cái mình làm lơ nó, có đáng để làm lơ hay không hay là do mình gọi là sơ sơ sơ ý và cái mà mình đam mê mình quan tâm nó có thật sự cần thiết hay là tại vì mình chỉ đơn giản là mình thích nó cái đó quan trọng lắm nha quan trọng lắm nên tôi trở lại bài thơ của hòa thượng nhất hạnh thuyền đi từ bến sông lầm lạc ở chỗ đó gió cuốn mang xa một cánh bươm gió đây là tám ngọn gió đời sáu chiếc chèo tay khu nước bạc khu nước bạc đi từ mấy nước gọi hoàng hôn đó là tôi không tôi không dám tôi không dám nói đó là cái ý của hòa thượng lúc làm bài thơ đó nhưng mà một người có học giáo lý có học về duyên khởi có học về bốn niệm xứ thì phải nói coi có thể bài thơ đó chính là bài thơ ờ, là thu gọn thu gọn cái nội dung nội dung tu học tu và học và nên nhớ cái hành trình của mình mỗi ngày ừ, chỉ là hành trình của một người chèo thuyền sáu chiếc chèo tay của nước bạn có vấn đề là nó đi từ mấy nước gọi hoàng hôn nó đi từ những nỗi khổ niềm đau nó đi từ cái, những cơn đau đi từ những mất mát đi từ cái tuổi già đi từ cái niềm cô quạnh mà miễn là biết đi ừ, đi từ mấy nước gọi hoàng hôn biết đi ờ, không ừ, đi cách này thì cũng đi cách khác miễn là còn cái cái chiếc xuồng chuồng thuyền của mình phải là đi tới ở trong uh, tăng chi bộ ấy, tăng chi bộ phần 8 pháp có lần đó uh, Đức Phật ừ, cùng với ngài An và đại chúng chị kheo đi trên một bờ sông lúc đó Thế Tôn nhìn thấy một khúc gỗ trôi trên bờ trôi trên dòng sông ngài hỏi ngài An An An nghĩ gì An có cho là khúc gỗ này sẽ ra tới biển không ngài An nói giờ dạ, Bạch Thế Tôn có thể có thể đến và cũng có thể không ờ, nếu không bị những cái trở ngại trên đường ấy, thì cuốn gỗ này có thể đi đến biển ví dụ như nó không bị tấp vào hai bờ nó không bị mắc cạn không bị ai đó vớt lên nó không bị nước xoáy và nó không bị mắc cạn và nó không bị mục rũ trên đường ra biển mà kinh tế sâu lắm mà thơ mộng lắm rất là thơ mộng thơ mộng lắm nếu tôi là họa sĩ tôi sẽ vẽ cái bức hình thế tôn và đại chúng đi trên bờ sông Ờ, và bên dưới dòng sông ừ, có ừ, một cái khúc gỗ trôi đẹp gọi là tôi rất thích bức tranh mà uh, cái ý tưởng hơn là bức tranh tôi chưa thấy bức tranh đó cái ý tưởng là một con rùa mù mà nó đưa cái đầu trong cái lỗ vác ngoài biển đó là những bức tranh rất là đẹp ừ. tôi ờ, đương nhiên là tôi thờ Phật bằng cái đầu tôi tôn kính Phật nhưng mà tôi nói thiệt nếu có một họa sĩ mà thân quen với tôi tôi nói thôi đừng bớt bớt vẽ Phật lại vì hình phạt nhiều quá rồi nhiều lắm mình có vẽ thêm cũng thêm được gì nhưng mà nên lưu ý những cái uh, nội dung giáo lý để mà mình minh họa nó bằng những bức tranh ừ, thì tôi cho rằng nó nó, nó, nó ăn khách hơn mình ý nghĩa hơn chứ còn hình phạt thì nhiều quá rồi mình không vẽ thì thằng tí thằng tèo nó đã vẽ tới một tỷ tấm rồi ừ, nhưng mà những bức những cái vấn đề giáo lý lớn thì uh, không có được quan tâm ví dụ như là mấy bức tranh đó vừa kể đó nhiều lắm nếu mà nó môn bên ngoại giáo lý chẳng hạn như trong kinh đó là uh, có kể một câu chuyện là các anh anh nằm ngủ trong căn nhà rồi nhà có xá cửa rồi đêm nó giặt cướp sáu thằng giặt nó tràn vô nó, sáu thằng cướp nó vô nó bắt anh nó giết anh bỏ anh chạy thì anh chạy tới một cái giếng à, hết đường chạy anh nhảy đạn giếng anh à, phải nhảy mà anh lọt giếng thì anh sợ chết anh mới trong lúc mà lọt thì anh mới chụp được một cọng cái cọng một cái rễ cây đấy chụp được cái rễ cây thì anh đang đông đưa đông đưa để anh nhìn xuống dưới đó thì anh thấy có một bầy rắn ở dưới rắn độc không mà mỗi con màu ừ. mỗi con màu có nghĩa là cái mạng ảnh ở trên này cướp mà ở dưới đó là coi như là rắn ảnh các bạn ảnh chứ còn trong kệ vào cái rễ cây mà có hai con chuột chuột trắng chuột đen nữa lo nó cạp cái rễ cây mà anh đang buông đấy mà phía trên khỏi cái miệng giếng thì nó có cái nhánh cây cho nó có tổ ong biết bằng cách nào đó tổ ong nó bị vỡ đi cái từng giọt từng giọt nó nhiễu suốt ngày chốc cái miệng ảnh nó le lưỡi anh, anh liếm và thấy, thấy nó ngon quá cái ngon là cái ngon đoạn trường thì trong kinh nói sáu cái tình sáu tình cướp tượng trưng cho cái, cái, cái, cái sáu, sáu ái sáu căn sáu ái trong sáu căn sáu trần còn bốn con rắn mà bốn màu ở dưới đáy giếng là bốn đại nó luôn luôn trong tình trạng phân hủy và biến diệt vô thường cái sợi dây đó nó cái rễ cái cái cái cái cái cái à, cái, cái, cái, cái nhánh cây mà anh đang đang anh đang đang đang, đang cái rễ cây mà đang bu nó chính là hơi thở là đời sống còn cái hai con chuột trắng chuột đen mà nó đang cạp cái rễ cây mảnh bu nó chính là ngày và đêm ngày và đêm nó ăn mòn cái rễ cây của mình ăn mòn đời sống <laughs> còn những cái thứ mà ngủ trần hấp dẫn nó chính là những cái giọt mặt mà ở trên kia nó nhiều <laughs> suốt mà mình mỗi ngày mình mỗi ngày á thì mình đang le lưỡi mình liếm những cái giọt mặt đó mà mình quên rằng bây giờ là hai con chuột nó đang, đang chuột ngày chuột đêm nó đang cạp cái rễ cây mà mình đang bu mà bên dưới là bốn con rắn đất nước lửa gió là nó đang trong tình trạng phân hủy biến biến dạng biến tướng biến thể để, để mà mà leo lên là chết với đám giặc mà lọt xuống dưới là chết với đám rắn mà bu như vậy đó mà hai con chuột kia thì nó gọi nó cạp chuột trắng chuột đen chuột ngày chuột đêm nó lo nó cạp này mà mệt nhiễu xuống thì cái le lưỡi lém đây và đó những cái hình ảnh đó là vẽ tranh nó đẹp biết về bao nhiêu này thì tôi, tôi, tôi trở lại hồi nãy cái bài kinh mà khúc gỗ đó. thì ngày nay nó bạch thế tôn cái khúc gỗ này đó nó có thể đi ra tới biển nếu mà nó không bị gì, bị trở ngại trên đường nó không tấp vào bờ này không tấp vào bờ kia à, có nghĩa là không tách vào nội xứ và ngoại xứ ngoại xứ là cái gì ta ngoại xứ tức là những gì mình thấy nghe ngửi ném, đụng thì gọi là ngoại xứ còn nội xứ là gì ta nội xứ tức là cái sự hiện hữu của thân tâm này chính là là, là danh sắc chính là là sáu căn Đấy. có người thì họ ừ, đam mê hưởng thụ tìm kiếm hưởng thụ cái này cái kia đó gọi là chấp vào trong ngoại xứ còn chấp nội xứ là có những người họ sợ mất lắm họ muốn tồn tại lắm họ quý cái thân này lắm họ coi nặng bản thân mình lắm hiểu dạ, ăn cái gì cũng được uống cái gì cũng được ờ, ngủ giường chiếu nào cũng được áo quần sao cũng được nhà cửa làm sao cũng được phương tiện đi lại làm sao cũng được nghĩa dạ, không không quan tâm quan tâm cái hình hài đẹp thôi quan tâm cái sao căn này quan tâm nội sự đó gọi là tấp bờ này tấp bờ kia ừ, bởi chúng ta biết tham ái sanh tử nó có ba nghe cho kỹ nha thích hiện hữu thích sở hữu và thích hưởng thụ tất cả tham ái nó chỉ có ba cái đó thôi à, có nhiều cách phân tích phân tích à, dục ái sắc ái vô sắc ái dục ái hữu ái phi hữu ái nhiều lắm nhưng mà cái cách mà bình dân nhất mà dễ hiểu dễ nhớ nhất đó là thích hiện hữu tức là sợ mất tham sống sợ chết khổ như chó chứ sợ chết lắm đó là thích hiện hữu thứ hai là thích sở hữu có nghĩa là muốn ờ, làm chủ cái này muốn làm chủ cái kia muốn có cái này muốn có cái nọ là thích sở hữu và cái thứ ba là thích hưởng thụ à, tôi đố quý vị tôi thách quý vị tôi năn nỉ các vị tôi mời gọi các vị tìm cho tôi cái ái thứ ba cái ái thứ tư ờ, chỉ đúng ba cái đó thích hiện hữu thích sở hữu và thích hưởng thụ đấy nhớ cái đó cho nên đấy ngày nay người ta bạch thế tôn cứu gỗ này có thể ra tới điện nếu mà nó không bị những cái vấn đề đó là tấp vào hai bàn à, hoặc là nó không bị mục ruộng giữa dòng à, có nghĩa là nó không có bị là có nghĩa là cái bị, bị nó tượng trưng như cái trường hợp một người mà chìm đắm trong năm dục lực sẽ là một lũ dữ dòng và nó không bị mắc cạn à cái này mới quan trọng là trên đường nó đi ra biển mà nó bị mắc vào ở trong một cái gò một cái cồn một cái bãi bờ một cái cụ lao nào đó là nó không đi được thì cái mắc cạn ở đây nó tượng trưng như ngã mạng cái người đang trên đường đi cầu giải thoát mà dính vô cái ngã mạng là giống như cái hú gỗ bị mắc cạn vậy đó vướng vào trong cái gò đất rồi nó giữa dòng nó là coi như chết ngắt à, tôi nhớ tôi kể hoài cái câu chuyện ngày xưa ngày xưa cách đây 30 năm về trước lúc tôi còn trẻ bây giờ tôi trong một cái chuyến về miền Tây ấy, tôi đi uh, ghe từ ở bên uh, ờ, Bắc Củ Chiên Vĩnh Long đi về Phú Phụng Bến Tre thì phật tử người quen đó à, ờ, đưa tôi đi đang đi phăm phăm phăm phăm phăm phăm ngoài ngoài sông cái đẹp lắm gió mát thả đang đi phăm phăm phăm tự nhiên tôi thấy họ đánh một cái vòng ra uhm, họ đang đi thẳng tự nhiên họ đang đánh vòng ra chứ họ tránh gì trước mặt à. mà tôi thấy mặt nước mênh mông trong vời trời nước mênh mông mà tại sao phải tránh tôi nói Ồ, có chuyện gì em anh à, kêu anh năm cái gì tại sao mình đi ra anh đâu mà nó ghê lắm mà nó thấy sóng lớn nó không phải chịu thôi đi nữa là mắc cạn sư nhìn thấy là nước mênh mông đúng không nhưng bây giờ mà con thọc cái dầm xuống là nó chưa nó nó nó, nó, nó chừng nó, điên lò lát chừng chừng còn vậy năm tắc à. mà nó vướng cái bánh lái là chết ừ. mà mình nhìn mình không có biết Thì giờ bên ờ, nhà quê kêu là còn dậy còn dậy đó có nghĩa là cái chỗ đó lết lết nó đang đang bà bội lên ý nó đang bội về lâu về dài thì nó nó thành nó, nó thành ra đất liền đó Đấy mà sông nằm bến bờ nào sông nào cũng có hai bên bên bồi bên lở mà bên đây là gì bên bồi cho nên là mình biết rằng là có những cái khu vực ờ, địa dư trên thế giới mà càng về sau này nó sẽ, sẽ trở thành là sông ừ, sông hồ hết còn có những chỗ bây giờ là sông hồ về sau này nó, nó, nó lại là, là đất liền là vậy đó mà hãng nó ghe tàu mà nó bị bắt cạn rồi đó là coi như nó đâu đâu có đi được này cũng vậy một người mà tu hành ba chóp ba nhán ví dụ như có ít giới có ít thiền có ít bố thí có ít đa văn cái là tự cho mình là cái rúng của vũ trụ thì cái người đó được xem là là cạn ừ, kinh nó hay hoặc là ngày trong đó ngày có thêm chi tiết nữa không bị tắp bờ này không bị tắp bờ kia không bị ai vớt tôi nói tắt chứ đúng trong đó nói là không bị người vớt và không bị ờ, phi nhân vớt bị người vớt là sao có nghĩa là vị tỳ kheo đi xuất gia mà cái lòng là đầy ắp cái tình cảm tục thế tục đó đầy những cái tục niệm với những quan hệ cư sĩ lấy cái niềm vui của họ làm niềm vui của mình lấy nỗi buồn họ làm nỗi buồn của mình họ vui mình vui họ buồn mình buồn à, từ bi giúp họ thì được nhưng mà buồn vui chung với họ là sai thì cái người như vậy được gọi là bị người bị nhân loại vớt khúc gỗ đó được khúc gỗ bị nhân loại vớt còn khúc gỗ bị chư thiên vớt là sao có nghĩa là người tu hành mà với cái tâm cầu mong về một cái cảnh giới nào đó ở trên thiên thượng ấy, à, thì cái đó được xem là tu hành là bị là khúc gỗ bị bị bị bị, bị chư thiên vớt ừ, nhớ nghe cái đó quan trọng lắm ừ. thì, tôi nhắc lại tùy thuộc vào nhẹ, cái căn cơ cái khuynh hướng tâm lý của mỗi người ừ, mà chúng ta nhẹ, là một khúc gỗ nhẹ, bị vấn đề nào đó trên đường đi ra biển giải thoát ừ có người tóc vào bờ này có người tóc vào bờ kia có người bị mục ruộng giữa dòng có người bị mắc cạn ừ, có người bị vớt vớt bờ tùy thôi ok tùy và nhiều lần rất nhiều lần tôi nói tùy vào cái khuynh hướng tâm lý không? và cái tiền nghiệp của mọi kiếp sống cộng với môi trường hiện tại mà chúng ta có một cái kiểu bất thiện không giống nhau chúng ta có một cái kiểu thiện không giống nhau đấy cái nói thì A-tỳ-đàm thì hễ là phàm phu thì ai cũng có 14 bất thiện mà 25 cái tịnh hảo 25 thiện và 14 cái ác giống nhau không trên lên nên nói trên mặt chữ nhưng mà không thực tế là khác cái 14 của người này khác 14 của người kia cái 14 của cái cái bất thiện mà ở cái người nhiều đức tin đấy cái bất thiện của người nhiều đức tin cái bất thiện của người nhiều trí tuệ cái bất thiện của người gọi là nhiều từ tâm đấy nó khác rồi cái thiện cũng vậy ngược lại cái thiện mở cái người nhiều tâm sân cái thiện ở người nhiều tà kiến cái thiện của người nhiều ngã mạng cái thiện của người nhiều hoài nghi cái thiện của người nhiều hôn thủy à, là nó khác nhau nhớ nha tức là mình kể ra mình thấy cái ác là muôn đời là ác cái thiện muôn đời là thiện tụi nó trộn với nhau được nhưng tụi nó có những cái tác động nhất định lên nhau đấy có có cái này ai là dược sĩ ai là bác sĩ biết cái này có những cái món ăn mình nói nó là bổ dưỡng nhưng mà đem vào trong cơ thể của thằng tèo thằng tí thì cái cái cái cái cái phản ứng sinh học nó không giống nhau ừ, nó không giống nhau ừ. có món thằng cũng món cũng món đó mà thằng tèo ăn ok nhưng mà thằng tí nó quất vô là mệt lắm kỵ nha ở đây các vị biết mà các vị vào trên internet các vị vào trên google đó không? trăm năm trong cõi người ta cái gì không biết thì trai google và trong đó coi có những cái món mà ví dụ như đậu phộng lạc á, bất kỳ như là lạc lạc rang lạc rang đậu phộng chuối cam bơ tàu bưởi vân vân nó có những cái thứ mà người này ăn được người kia ăn được rồi có những thứ ăn lúc nào ăn lúc đói không được ăn lúc no ăn sau bữa ăn chứ phải ăn trước giờ ăn có những thứ không thể ăn vào lúc chiều muộn có những thứ thứ không thể ăn vào lúc sáng sớm phải biết cái đó phải biết cái đó nha bởi vì cũng thức ăn đó nhưng mà cái cái cơ thể của mỗi người mỗi khác và cái thời điểm yeah, cái cái thời điểm mà cái hoạt động sinh học của mình ấy, mở mỗi thời điểm trong ngày trong đêm ấy, nó khác nhau nhiều lắm quý vị nha cho nên cái phàm phu thì ai cũng có bất thiện ai cũng có thiện à, nhưng đó là nói trên nguyên tắc à, trên công thức máy móc nhưng mà trong thực tế đó, tùy vào cái chuyện ừ, cái 14 của anh đó nó vốn dĩ không giống 14 của tôi rồi bởi vì cái 14 của anh đó, nó nó được tác động bởi cái ác của anh nó được tác động bởi cái thiện của anh một cách giác tuyệt cho nên cái ác của anh nó khác cái ác của tôi và cái thiện của anh nó cũng không giống cái thiện của tôi bởi vì cái thiện của mỗi người nó lại bị tác động bởi cái ác của họ nhớ nha ừ. cái thích và cái ghét nó có tác động lẫn nhau chắc chắn như vậy cái buồn cái vui nó chắc chắn nó tác động đến nhau đấy thiện ác buồn vui thích ghét sướng khổ nó quy định lẫn nhau đấy có người họ hạnh phúc khi mà họ được sống một mình đấy họ thấy mình nói cái từ mình hơi đời là sướng họ thấy sướng khi được sống một mình có nghĩa là họ sẽ bị khổ khi mà họ nghe ồn đồng đồng nó ồn họ bị khổ có người họ chỉ sướng khi nào mà họ nghe ồn cho nên họ sẽ bị khổ khi mà cô quạnh vắng vẻ quá nhớ cái đó có thiệt cái đó có thiệt ừ, cái đó có thiệt có người đó họ thích đơn giản Đấy. có người họ thích tiện nghi rắc rối phức tạp cũng được miễn là tiện nghi tôi có gặp người đó rồi tôi có gặp rồi ở nhà hay là đi chơi phải là tiện nghi thiếu một chút là bực mình với sức nhưng mà tôi biết có người trong đó có tôi thiếu một chút cũng được mà miễn cho nó gọn gọn chút nhìn nó trống trống một chút nhìn cái phần trống trống thảy ghế bố nằm sướng có được cái um, cái, cái cái cái bếp điện nhỏ nhỏ đi nấu nước đó. sướng lắm đơn giản rồi thôi đó. bếp cũng phải là chỉ là những món không thể thiếu được chỉ chỉ cần ở mức là mọi thứ ở mức cần và đủ thôi mọi thấy giờ sung sướng mà họ gặp cái gì gặp cái gì nó phức tạp rất rối chẳng hạn như ở, ở châu Á mà đi vào cái toilet của Nhật ấy, mà nó sưởi ấm một cái bàn ngồi ấy, rồi đủ thứ nút xanh vàng đỏ tím bấm xè xè rồi hên nó để tiếng Anh còn xui nó quốc toàn là tiếng Nhật không Honda Suzuki Yamaha Vespa là chết luôn Bên Đức cũng vậy ở ở ở ở ở um, Phan Phuộc ở Bon ừ, nó cũng có những cái toilet mà vô nhìn nhức đầu nữa thì đương nhiên toilet mà cái kiểu mà, mà, mà đơn giản mà quá cỡ tại mộc thì tôi cũng ngán ví dụ như tôi từng đi toilet ở uh, Shanghai tôi biết sân Shanghai năm sao bốn sao nó làm sao chứ tôi, tôi đi cái loại không sao ớn đó ở nói luôn địa chỉ luôn đó là du duyển vui vẻ là dự viên ấy. mình đi cả buổi ờ, mình ờ, thấy có chữ toilet mừng quá chạy tới thì phía trước đó nó có cái bàn cái bàn ọp ẹp không có người ngồi nó để nguyên sắp giấy thế này sắp giấy cắt vuông vuông vuông sẵn mình đưa nó bao nhiêu tiền quên cha một tệ hai tệ vậy nó đưa mình hai tấm. mà lúc mình đang đau bụng một tay ôm bụng một tay cầm giấy chạy vô trong các vị mình nhìn cái cạnh toilet đó các vị chỉ có đứng khóc có nghĩa là trên một cái mặt phẳng nó gồm nhiều cái lỗ để mình ngồi lên đó và chúng ta hoàn toàn có thể thấy nhau như trong tiền kiếp vậy thấy nhau không thiếu cái gì hết và có thể ngồi trò chuyện và ok nói cho các bạn nghe coi tay nhau được thí dụ như bây giờ ông ông ông nhân ngồi kế bên tôi thì tôi phải đưa tay trong nhân coi bối về dẫn mẹ coi nào đi cầu xong cũng coi ông bối là được thấy nhau hết và nó là cái cái rảnh cái rảnh khô đen mình cứ đi mình cứ đi cứ đứa bãi bãi bãi này đó mà vì sao mà nó có lợi cầu đó là bởi vì nó xuất phát từ cái thời bao cấp ấy, là phân người nó quý ghê lắm nó là một cái vốn liếng tài nguyên để sản xuất cho nên nó không có chuyện mà bấm nước dội rồi đời lạnh lùng trôi theo dòng nước là không có mà cái vốn đó là vốn quý lao động mình mình đi xong là sẽ có những ngựa và họ gom cái đó mà đem đi để mà mà mà mà, mà, mà, mà để canh tác rau cải ừ, hoa màu này quý lắm và nó được duy trì cho đến bây giờ Dạ, lúc mà lần cuối cùng mà tôi được nhìn thấy nó là là 2007 thì đương nhiên xung quanh dự viên thì có rất, chắc có rất là nhiều nhưng có rất là nhiều toilet công cộng thì có thể cái vừa đi có thể nó sang hơn nhưng cái của tôi bữa cho tôi hốt hụi cho nên tôi đi vô ngay chốc cái gọi là cái, cái, cái, cái, toilet mà là loại thưởng ngừa đó ừ. dạ. thì tùy thôi dạ, thì tùy mỗi người thì ờ, tôi quay trở lại cái bài giảng hồi nãy đó. tức là tùy vào cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta có những cái ờ, thích ghét có những cái thích ghét có những cái buồn vui có những cái sướng khổ không giống nhau mà vì sao vậy là bởi vì à, cái nền tảng cái căn cơ của mình không giống nhau cái thiện của mình nó nó nó nó, nó uống nó nắng cái ác của mình không giống người khác và cái ác của mình nó tác động như cái thiện mình không giống người khác và cái kiểu tu hồi nãy tôi có nói tùy thuộc vào cái cái căn cơ của mình mà mình có kiểu thiện kiểu ác không giống nhau và ngay cả khi biết Phật pháp rồi tu hành tu tạo ba la mật hay là tu tập ờ, thiền định tuệ quán thiền chỉ vân vân để mà cầu giải thoát thì do cái cái cái cái thiện ác không giống nhau cho nên lúc mà mình làm ác cũng không giống nhau mà lúc mình làm thiện không giống nhau và cuối cùng khi mình tu hành nó cũng không giống nhau nó khác một chút một chút một chút và chính vì vậy cho đến, đến lúc mà, mà mà chứng đạo ấy mỗi người chứng đạo trong một hoàn cảnh không giống nhau làm ơn dò là trong kinh có đúng không cái hoàn cảnh đắc đạo của thái tử tất đạt cái người mà sau này trở thành thế tôn ấy không có giống như nghề anh em mà cái hoàn cảnh của người anh em ấy thì lại không giống với ngày sau lợi phật các vị biết ai ai ai ai ai thuyết pháp cho ngài sa lợi phật ờ, chứng tu đầu quần không đó là ngài Assachi ừ. à, ngài Assachi là một trong năm vị kiều trần như trong nhóm kiều trần như và ai là ngài viết người thuyết pháp cho ngài An An đắc tu đầu quần ta lại là ngài Punnamanta Nipotat cái vị mà hồi nãy mà tôi nói trong kinh trạm xe đó, cái vị mà cháu kêu ngày ờ, con nhá bằng cậu á đó tức là mình nói như vậy dễ nhớ dễ hình dung trong cái nhóm kiều trần như á, thì cái người già nhất trong nhóm đó là ngày con nhá cái vị này ngày xưa là ông bà la môn trẻ nhất nhưng mà ba mấy năm sau trở thành cái người già nhất trong nhóm cái vị này lại có một người cháu kêu là cậu ruột người cháu đó chính ngày là ngày Punnamantani Bồ Tát thì ngài sẽ chí là một trong năm vị này gọi là giúp cho ngài sẽ là phát đắc tu đầu quần còn cháu của một trong năm vị này là giúp cho ngài nang tu đầu quần các vị thấy chưa đó thì mình thấy cái cái cái cái cái cái, cái, cái quá trình mà tu chứng của thái tử tất đạt ấy, không giống như ngày sau là phật và ngày sau nó không giống ngày nay ngày nay không giống ngày ca diếp mà nghề ca diếp thì không giống ngày nghề anh đà la ngày đà la không giống ngày kiếp tăng na biến nát cũng giống đó. mà nghề cặp ngày nghề biến này không giống ngày câu hy la là ngày cốc cũng giống không giống mỗi vị hơn cấp có vị đắc đạo rồi về núi suốt đời tịch liêu hoang lặng Đấy, như là ngày con này nhé có vị đắc đạo rồi cả đời sống ờ, hoằng pháp lợi tha như ngày sa lợi phật ngày kiện liên mà ngài bốn kiền liên là độc đáo nữa đó là ngài quan pháp cái địa bàn ngày rộng đó. ngài đi cát cõi ngài đi cát vũ trụ trong khi ngài Sala Phất thì ngài chỉ tập trung Ấn Độ mà ngài Mục Liên ngày cõi trời rồi các cái, cái, cái vũ trụ là ngài đi như cơm bữa rồi ngài ca diếp lại có cái hạnh khác là cứ chứng đạo rồi là cứ nghĩ đến người nghèo ờ, ở trên núi mà cái tới giờ đi bác là xuống mấy xóm nghèo giúp người ta lạ gì đó cả đời sống giúp người nghèo ừ. đặc biệt ngày cái giết ngày xưa ngày xưa lúc tôi còn bé mà tôi đọc về ngày cái giết tôi tôi ngán ngán trời chắc ngày khó lắm. nhưng mà khi mình đọc thêm mình thấy dễ sợ lắm cái hạnh của ngày cái giết là phải nói là chỉ có chuyển trời biển ừ, cái lòng cái lòng ngày dễ sợ lắm. trời biển đầu đà đối với bản thân bản thân thì khắc khe kiệm bạc đơn giản túng nghèo túng khốn khó thiếu thốn tâm bề tâm bề phải phải tứ bề mà tâm bề ừ. mà cứ nghĩ đến người nghèo giúp cho nó nó đừng nghèo nữa giúp cho nó đừng có tầm lưng sanh tử nữa chưa có hết đọc cái này mới thấy thương cái ngày mà Phật tịch ấy, ngày ở xa lắm ngày chứ 500 đệ tử về tới thì Thế Tôn đã tịch rồi tịch mấy hôm rồi ngày về ngày ngày quỳ xuống ngài chắp tay quỳ xuống dưới chân của cái kim quang ờ, áo quan cái linh quan của thế tôn cái linh sàng ngài quỳ ngài lại ừ, thì cái chuyện các vị có thể không tin nhưng tôi chú giải đó lúc đó là trong mắt của ngài là thấy rõ ràng là cái chân từ trong áo quan hiển hiện ra cho ngài sờ ngài sờ ngài lấy cái trái ngài đó ngài mới cái chạm vô bàn chân xong xuôi rồi bàn chân mất rút vào trong áo quan đó lại và đúng 3 tháng sau là ngài tổ chức cái cuộc gọi là trùng thuật tam tạng mình gọi là kết tập ấy, để mình xác định đâu là lời Phật để anh em đời đời muôn kiếp các thế hệ sau lấy đó làm phương thước để mà tu học và hoàn pháp mà trong khi đó các vị đại đệ tử cao độ nó cũng còn khá khá đâu phải hết còn nhiều lúc đó chỉ có thiếu ngày sáu lại phát ngày một kiền liên rồi ngày đắp amalaputta thiếu ngày rahula thiếu ngày kondanya đại khái cũng thiếu thiếu đó nhưng mà còn lãnh đâu có ít thí dụ như ngày Anuruddha là ngày Mahakapila là còn nhiều nhưng mà đặc biệt là ngày Kaspa lại đứng ra gồng gánh cái trọng nhiệm đó ừ. Tức là thở nguyên cái cuộc đời tuổi trẻ rồi, à, rồi cứ giúp nghèo không vậy đó rồi tới tuổi già mà khi Đức Phật ngày ngày gọi cái giúp lớn tuổi rồi về sống với Như Lai đi đừng ở như vậy vất vả quá thì nó bạch thế tôn có còn leo núi được một câu nói phải nói là ứa lệ cái câu trả lời không thể nào mà ngon lành hơn bạch thế tôn con còn leo núi được con còn leo núi được phật tịch rồi phật tịch rồi thì ngài lại kiết tập tâm đại duy trì cái gì mối của đạo thì thấy cái kiểu tu học của ngài như thế nào kiếp chót trước khi gặp phật ngài về phạm thiên đúng lúc mà phật ra đời thì ngài từ đó ngài xuống từ phạm thiên xuống gặp Phật không cần nghe pháp từ xa từ xa từ xa thấy Phật ngồi gốc cây là tới lấy cái trán nghe là cả đời gặp Phật này lấy cái trán không lấy cái trán chạm chân Phật rồi Thế Tôn là đạo sư của con con là đệ tử Thế Tôn chỉ vậy thôi chỉ vậy rồi theo Phật về chùa cứ vậy rồi thọ giới rồi chứng quả lại hết kiểu tu lại ừ. rồi ngày bút quyền quyết khác ngày sau lại Phật khác bà gia du khác gà ra hù la khác cái khuynh hướng tâm lý cái thích và cái ghét cái sướng cái khổ cái thiện cái ác nó bị không giống nhau trên đường sanh tử cho nên khi mà mà, mà tu tạo ba la mật cái kiểu cũng hơi khác khác và cuối cùng cái ngày mà chúng thánh rồi cái cuộc đời cái quãng đời còn lại trước khi viên tịch cũng phải khác khác nhau có vị ê e hè ăn hết có vị đói lạnh bệnh hoạn không ai lo mà đều là la hán lục thông tứ tuệ phân tích hết ừ. chỗ cái mình bây giờ ừ, thuyết pháp xưa ừ, xưa Đấy. mặt mũi coi được có cái kiển chùa là phật tử hoa hầu như là ông cố nào chứ thời đức phật trời có nhiều vị a la nói lậm truyền mi rừng sâu núi thẳm ma thiên nước đập làm sơn chướng khí trên là trời dưới là đất ừ, cây cỏ côn trùng độc xà mảnh thú cái kiểu tu sao thì cái ngày chính đạo trang vậy đó trang quan trọng lắm nha ok mệt rồi hẹn các vị lại đi uh, tuần sau và um, vẫn tiếp tục tuần sau vẫn tiếp tục thứ hai để kỳ này chúng tôi uh, có tí uh, ờ, việc cho nên là giờ chúc các vị một ngày vui Ồ, hay quá Nghe ngày chốc một tiếng đồng hồ hay thiệt dạ. Đúng rồi. Dạ. Thưa, thưa Dạ. dạ. Rồi, à, wow, sư cũng uh, bây giờ sư có đồng hồ chuông reo sư nhớ <laughs> dạ à, bài pháp thoại của sư à, cũng đã là à, hết rồi đó quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong cái chương trình kỳ sau mà kỳ sau mình vẫn là thứ hai ha quý vị à, chương trình kỳ sau thứ hai và chúng sắp tới đây thì ở bên Thụy Sĩ ở bên Đức sư có một cái khóa tu học uh, internship uh, thì có thể là mình nghỉ một buổi à, cái nghỉ buổi đó thì nhân và anh kiên sẽ thông báo cho quý vị sau à, ha và hẹn gặp lại quý vị tuần sau à, cảm ơn quý vị sa sa